Xin chào mọi người, mình là Đào Ngọc ờ, Mình đang làm trong lĩnh vực ờ, đào tạo học viên trong lĩnh vực sửa chữa điện thoại di động ờ, Và hiện tại thì mình đang xây dựng cái kênh youtube của riêng mình để chia sẻ các kiến thức trong lĩnh vực sửa chữa điện thoại di động Và mình cũng đã sáng lập ra một cái kênh đó là kênh X5 English để giúp cho các bạn học sinh tiểu học có thể luyện được tốt 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và cái buổi webinar mà mình tham dự của anh Phùng Duy Hoan Ờ, về tư duy làm YouTube thì mình thấy rất là tuyệt vời đặc biệt đó là những cái ờ, sáu uh, cái tư duy về sáu nguồn thu nhập từ YouTube mình rất là tâm đắc về cái sáu nguồn thu nhập này và uh, đúng là lần đầu tiên là mình mình biết đến đến được là YouTube YouTube là có rất là nhiều nguồn thu nhập như vậy và uh, ngoài ra thì mình còn học được rất là nhiều các cái kiến thức kỹ năng rất là hay mà anh Hoan đã chia sẻ thì những ai mà đang ờ, có mong muốn có thêm được những nguồn thu nhập thu, thu, thu động từ trên internet thì khóa học của anh Hoan rất là chi tiết rất là bài bản và rất là tuyệt vời dành cho tất cả mọi người và vâng, xin cảm ơn mọi người